xin chào cả nhà à, hôm nay ekip chúng tôi chuẩn bị à, tiếp tục cái sứ mệnh của mình đó là hút mỡ tạo dáng và làm đẹp cho các chị em hôm nay à, chúng tôi định à, có kế hoạch thực hiện từ hút mỡ tạo dáng bụng trên bụng dưới và hai bên eo hông cho bạn khách hàng còn rất là trẻ tuy nhiên sau sinh nở thì à, bụng đã dư mỡ và đã có độ chảy xệ ra các bạn có thể thấy anh anh khá một xíu này các bạn thấy đây cái vùng mỡ nó, nó thòng xuống phía dưới ha cái bụng này thì đó nếu như chúng ta có thể thấy là hai cái hông này nữa ha, hai cái eo hông bên này nữa nó làm bụng trên bụng dưới dư mỡ chảy xể và có hai bên eo hông chảy thòng xuống dưới cái này chắc cũng lâu em hà từ khi sinh đúng không yeah. Dạ. từ khi sinh bé thứ hai hà yeah. Dạ. ok đó à, em mời em đứng lên một xíu để em có thể ở ờ, đó à, chúng tôi à, xác định vài cái vị trí các chị em có thể thấy là chúng tôi sẽ lấy mỡ như sau thứ nhất là cái đây là dưới chân ngực ha đó cái làn trên dưới chân ngực đó quay về phía sau cái đường bờ dưới là thường là ngay cái chỗ đường xẻ mổ bắt con đó, cái bờ trên của xương mu đây là ngay cái phần trên của đai quần đó. còn hai bên hông thì chúng quay sát về phía sau đó và đến cái hông em có thể nghiêng con lên xíu à, ok đó cái cục này, này chị à, sẽ được lấy bỏ ha cái nay hông này à, rất là khó tập luyện khó xuống khi mình lấy đi thì nó làm tôn lên cái vòng mông eo nó thắt đáy khi mà được lấy cái cục mông đây làm cho cái vùng mông nó nó tôn lên à, em có thể quay thêm một xíu được đây đây các chị em nếu mà cái cục này được giải quyết triệt để đó thì cái vùng mông này nó sẽ tôn lên cái vòng em thắt đáy vào đây rồi. Giờ, sẵn em quay đi rồi. giờ được ở phía sau lưng rồi. Đó. cái cục này hai bên cụm này là như thế Đó. cái vùng mông không quá nhỏ nhưng mà vì cái vùng eo và hai cụm này nó phình ra như thế này thì làm cho cái mông mình trở nên dài và sẻ và không có tôn lên nhưng mà khi chúng tôi hóa lỏng chúng tôi dẫn lưu toàn bộ cái cục này này làm cho da cơ co lại thì cái, eo thắt vào đây thì các chị em sẽ thấy là cái mông mình nó được cải thiện rất rõ nét cho dù mình không tác động cái gì vào cái mông này thì đây là một cái giá trị có thể nói là cộng thêm của cái phương pháp hút mỡ tạo dáng tức là làm một mà nó được hai giờ <laughs> em có thể quay lại phía trước giúp anh ok đó còn cái à, mẹ em cầm giúp anh này ha còn cái bụng thì các chị em thấy cục này này rất là lớn đó, đó. thì mình hoàn toàn có thể hóa lỏng dẫn lưu mỡ ra ngoài và làm cho bay hết được cái phần này à, tuy nhiên đó như các chị em nhìn thấy như thế này có vẻ như da và mỡ đang chảy xệ xuống dưới thòng xuống dưới và nếu như với phương pháp cũ thì chắc chắn sẽ phải căng cắt da bỏ phần này cho anh mượn lại cái viết của anh sẽ bỏ lại cái phần này xuống đó sẽ càng cắt bỏ phần này xuống dưới đó. thì cái đường sẹo dài kéo dài thì bên này qua thì sẽ đau đớn sẽ rủi ro và đặc biệt là để lại cái dấu vết can thiệp thẩm mỹ ừ. nhưng với phương pháp hút mỡ tạo dáng hoàn toàn có thể tránh được cái đường sẹo này mà vẫn lấy được mỡ làm cho da cơ co hồi tạo dáng tạo hình được cho bụng trên bụng dưới và eo hông thì ra là có lẽ đó cũng là một cho những cái lý do khiến em chọn ekip để giảm mỡ và làm đẹp đúng không em yeah. Dạ. đó thường thì mình cũng ngại việc căng cắt da và để lại sẹo đúng không em yeah. Dạ. đó đó như vậy đó và thông tin và hình ảnh chia sẻ nhanh với các chị em trước cái ca phẫu thuật của chúng tôi như vậy em yên tâm à, ekip sẽ chuẩn bị khẩn trương và khoảng không đầy 2 giờ đồng hồ để xong tất cả mọi việc ha yeah. Dạ. à, rồi có gì lo lắng hay là muốn chia sẻ thêm không dạ yeah, không ok sẵn sàng bắt đầu thôi ha yeah. Dạ. rồi xin cảm ơn và chào cả nhà